chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con à, máy à, vắt nghệ ly tâm, máy vắt ly tâm Dùng để à, vắt nghệ, vắt sắn dây, củ rong, củ riềng, ờ, vắt đậu nành hoặc là vắt thạch Mấy bác ở sân cao bằng này hay mua về để vắt thạch Thì máy được thiết kế bằng vỏ ngoài bằng inox đây rất là chắc chắn và thẩm mỹ vệ sinh uh, cao chỉ cần dùng mình chỉ cần dùng nước qua là nó sạch luôn thôi không gì xét gì cả đấy còn đây là cái lồng bên trong của máy máy thì được vắt uh, vắt một lần được 20 lít cái lồng bên trong của máy thì được làm bằng nhôm đây được đục các lỗ đây khi ờ, máy quay thì nó sẽ vắt nghệ sẽ và nghệ sẽ tinh bột nghệ có nước nó sẽ ra chỗ này đấy đây tôi thấy chỗ này đấy đây là khung máy khung máy thì được làm bằng thép rất là chắc chắn này đây, tôi có thể đứng dẫn luôn không có vấn đề gì hết rất là chắc chắn nên ờ, trong quá trình mình sử dụng máy rất là đồng quay rất là êm máy thì chạy uh, motor 0,75 kg đây motor dây đồng uh, chạy uh, đây thiết kế bằng chạy Rakura đấy máy quay rất là êm thì ờ, khi mua hàng tại điện máy Cường Linh thì ờ, quý vị và con sẽ được tặng thêm một cái ờ, túi vắt như thế này về để mình vắt nghệ vắt tinh bột sóng dây các thứ sau đây tôi sẽ cầm máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem có cặm tị đấy mà quay tị đấy mà cộng nữa để trắng cho xuất sắc nhất này. Đây, máy quay rất là êm nhá Đấy. quá trình quay thì uh, nước có chứa tinh bột nghệ sáng ra thì nó sẽ chảy ra đây và quý vị các bạn chỉ cần lọc là sẽ lấy tinh bột thôi rồi đấy máy quay rất là tít êm mỗi lần à, vắt thì được 20 lít chỉ cần 2 đến 3 phút là sẽ vắt xong một mẻ quý vị bà con à, có nhu cầu mua máy vắt ly tôm thì vui lòng à, liên hệ điện máy cường linh địa chỉ ở ờ, 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc ờ, qua số điện thoại ở ờ, chúng tôi ghi sẵn trên góc của màn hình đấy thì quý vị và các bạn liên hệ qua số điện thoại để có được được tư vấn và có giá bán tốt nhất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để theo dõi thêm các sản phẩm mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn